ama atong baju darang. Iyang cibrigeba atong spling lesson. Yep video chim imigmena ni. Atong spelling do atak na letter e no gaba et tek pinai gam chata. Takang do cho isa atong kuk chuk meng kuk kerengau china. atongku chukmi ku kereng deng tang deng tang ganang. Jekai i ai au aro e ei eu nogaba ganang. Iye ku kereng do iye nuket ka ba letter sang saiwa. Kukereng i nogaba letter i sang saiwa. hukkereng e nogaba letter e sang saiwa. Atong alfabet do iye letter e mengwa. Hukkereng ai nogaba letter a aro i sang saiwa. Hukkereng ei nogaba letter e aro i sang saiwa. Hukarang au nogaba, letter a aro wa sang sai wa. Aro kukarang au nogaba, letter e aro wa sang sai wa. Te ewe, picture au chai bo, aro balai paltangau natumbo. Bigama makmung bimundo kukereng i ai ma au noga baganang China second goi charanga ganang aro somainang chido video au tamet bone đọc Doggep, Agangi, Sanrai, Tau. chai Chaikubo, Aro Balai Palkangau Natum Tiribo. Te ewe, ba Bigaba Matmung Bimungdo, Kukrung E, E, Ma ba ganang, China Second goi charanga Ganang. Aroso mai nangchido videoa utame tiribone ra the poo cây kruk spling out ne mai chai bo aro atuk ka ba mat kanang ku ama e ờ, ei ma eu ku krang sang ba ga ba chanchi ku bo ne jekai chengel betay ambisutek kanang. Aro kamenkap gugereng kerukeng aro manggawak baganang. Ito kay mong Etekai meng kukereng i ai au nogaba aro i 의, 의노그바 등 탕안, 쿠커릉 등 탕노그바 letter 등 탕상 사이나능아. letter E, aro, E. Ring sa bo. Tây rừng bo. Ităcăi ma utăcăi. Ităcăi caubo, antunukni. Lungpen kirino, grâng nasiado. Chini, arochenima, I, E, ARO, EI. BIJI SUO. BEDOI NUKOK. BIRI. BISKEN. PONGBAREI GANANG. I. ơ ờ. aro ầu ừ. nokdo simen tin pirinai hamok nakal terwok guri ganang gerwaidong Ai, aro ấy pan bai wa iang bai ra máy cây già cây china ao, a, aro, au. Rung chawadong. Chou rangaidong. Hu rao parawaidong. Nakal parawaidong. ดับเผามึงวะดับเปลมึงวะใช่ exercise กับนักการ dictation เป็นมาเพนเซลอารอลิกฮาระบนเน่ exercise instruction. 앙도 kata aro senten mangchegut balnaka. Aro picture tunuknaka. Nangdo katao natamay likachi saibo. Angdo katao kata kata wen tambala. Natamay mu Gattau Chai Meng, Nemgas Plingau Chai Bo. Gattau China Kata Kata Second Charanga Ganang. Arosomai Nangchido Video Out Tamet Bo. Letter I, E, E, 네 아로 의상 살가바그렁아우 님마이 사신보네 나등보 아로 사이보 사가바 룽차와동아룽차와동아룽차와동아 rung chawadonga. Genigaba, Châu Rungai Donga, Châu Rungai Donga, Châu Rungai Donga. chữ rừng ngay đúng à thăm gặp bạn Kereng nasi adong Kereng nasi adong Kereng nasi adong Kereng Nasiadong. Beregaba. Longpen Kirinok. Longpen Kirinok. Longpen Kirinok. longpen kirinok bangagaba vâng, cheng khu cheng khu cheng khu ចង្កូវគោរពកបារ៉ាំធំបឡុងរ៉ាំធំបឡុងរ៉ាំធំបឡុង Ram Tembelung Senegaba. Bayra. Bayra, bayra, bayra. Beira. Juk bedai. Juk bedai. Juk bedai. dụng bờ đây. Chữ câu gặp bạn. Được khâm xà. Được khâm xà. Được khâm xà. được khâm xà Chạy gực các bạn Cây dơ quay đông à Cây dơ quay đông à Cây dơ quay đông à que dong lá. Exercise jamok. TEW exercise mi kata gumuk cho 이사 spelling 잘 구분해. nang do tỷ yêu từng ngốc khu cờ rừng đừng thăng ôi cờ đừng thăng sang sai hòa khu cờ i, ai ao aro e, ei eu nogaba deng tangan aro etekei sayaribo. De atung baju derang, ci beri geba kamjamok, cai geba au metela. Seng geba genang cido, ma atung babal na sek cido, iye pidio cak maci genang geba saiwami hapci sayaribo. ribo. 이 비디오와 내문가문 like 버튼을 쓰기 때문에 월남